Khỏi lòng tôi bi cô có tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn bây giờ chính đã phải lúc về ông nên nói nghe đi Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó ta giàu có vào niết bàn cũng không phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh hiện tại và bị lai nữa Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là vô biên thanh như lai như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính liền đặng siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán tháng người này được vô lượng vô biên phúc lợi lại hàng hà xa kiếp về thời quá khứ có đức phật ra đời hiệu là bụ thắng như lai như có người nam người nữ nào được được nghe danh hiệu của đức phật đây phát tâm quy với phật trong khoảng khải móng tay người này chọn hẳn không còn tối chuyện nơi đạo vô thường chánh giác Lời thuộc về của quá khứ của Đức Phật ra đời hiệu là Ba đầu ma thắng như lai Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thất thoáng có lỗ tai Người này sẽ được một nghìn lần sanh lên từng trời có dục Sáu còn sáu từng trời có dục Hướng nữa là trí tâm sinh niệm lại bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là sư tử hống như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây mà phát tâm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 Loại về thổ quá khứ của Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà thời người này đặng gặp hàng ngàn sa chư Phật nói nhiều pháp màu cho đến đặng thành thành đạo Bồ đề. Loại về thổ quá khứ có, có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Chí Thành Tụ Phật. Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thân Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật, bất có bất quả tiết đức thế tôn như thế tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thời bị lai hoặc là trời hoặc là người hoặc là người nam hoặc là người nữ chỉ ý niệm được danh hiệu của một đức phật thôi sẽ được vô lượng công đức huống nữa là niệm nhiều được nhiều niệm được nhiều danh hiệu những chúng sanh đó sanh lòng lúc đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi không còn phải so đạo vào ác đạo nữa như có người nào sắp mạng chung hay thân quyến trong nhà nhận đến một người vì người bận sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật thời người đó trừ năm tội lớn vô gián các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả năm tội lớn vô gián kia giàu rất nặng nề đáng lẽ phải trải qua ức kiếp không hẳn ra khỏi đặng quả khổ nhưng bởi lúc lâm châm Nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Đức Phật cho nên những tội nặng đó là lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này sẽ đặng vô lượng phước lành trừ diệt vô lượng tội khổ kinh địa tạng bồ tát bốn nguyện quyển chung hết ha ha ha